única amor.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 bốn loại hơi à, quý y tròn bốn niệm hơi sinh sanh à, nghiệp à, ba ve lai hạ sinh di lặng tôn phật đại trí văn thù sư lời bồ tát đại hành phổ Oh. vai bình bát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 pháp điều này ờ, sẽ ở trong mỗi niệm ờ, diện được vô lượng tội ờ, thắng tiến đến bồ đề mau thành tựu chính giác dẫn hẳn đường sinh tử thường an chú tình chi à, tâm à, định à, lễ ơi để dân đầu chi tâm định lễ ơi để nhân chi tuệ tôn giả xa lời chi tâm định lễ để nhân thần thông tôn giả mùng kiều chi à, tâm à, định à, lễ để nhân đa chi tâm định lễ ơi để nhân chỉ giới tôn không à, tôn à, giả tu chi tâm định lễ ơi để nhân luận nghị tôn chỉ à, tâm à, định à, lễ ơi tổ sư chúng lâm khổ giác chỉ tâm định lệ tôi lắng lòng thanh tình bàn tay trăm thành liên hoa cung kính hướng về điều người dâng lời sám nguyện thiên tha, đệ tử phương duyên thiếu kém hàn lành không lấy cam lộ tình 나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

bổn sư thích ca thời à, nguyện các tội chương thấy tiêu trừ à, đời đời thường